à, chào thơ chào bây giờ chúng ta làm gì bây giờ chúng ta sẽ lấy ly đúng không đúng rồi, lấy ly. ly và chúng ta sẽ làm bơ ăn đúng rồi, rất là bơ ăn. của ờ, mấy đoàn từ thiện ờ, cho cho cho cho cho, cho đồng bào ở các tỉnh miền tây đông nam bộ ha đúng rồi. đồng bào của ngoài bắc nè miền ừ. trung miền tây nguyên đúng không đúng rồi. ủng hộ cho nha bây giờ thư chuẩn bị lấy nha Tèn tèn tèn ừ. Thư đã lấy được cái ly rồi Và lấy thêm một cái muỗng nữa mới đúng nha ừ. Rồi đã Thư lấy à, muỗng và ly nha Rồi chuẩn bị sẽ làm bơ nha Cả nhà ừ. Rồi trái nào chín mình làm trước nha Đây đây là cái bánh tét Thư lấy bánh tét ra luôn ra Bánh tét của của của của người ờ, hàng xóm cho nha rất là ngon wow ừ. bánh ừ. được nấu cẩn ừ. thận ừ. rất là nóng nha rất là ừ. rất là thơm nha rồi chuẩn bị thư sẽ cầm một cái bơ và coi trái bơ này chín nha nghe thư sẽ làm nha cả nhà trái bơ này chín chín đúng không chín rồi nè rồi, rồi thư sẽ làm nha ừ wow, thư cầm dao thư đang cắt nha cả nhà rất là ngon đó wow, ok vậy oh, thư đang cắt nha rất là ngon oh, rất hấp dẫn quá à wow. bên cạo đó thôi ừ. cạo à cái cạo vô ly nha ừ. ừ. nhẹ nhàng từ từ không có cần gấp gáp nha ừ. rất là à? ngon ừ. wow. ừ. chín luôn à rất là mềm ừ mà cá kia chưa ừ. mềm nè cơm cạo nha cả nhà wow rất là ngon à, mọi thứ cho nè, cạo bơ vô để cho nó đều để cho nó hát á ừ. ngon ừ. chén bơ rất là hợp lý ngon quá Thư đã làm hoàn thành xong rồi cả nhà nghe rất là ngon ai có làm món gì rất là tuyệt thì comment bên dưới bình luận bên dưới Thư sẽ làm nha cho mọi người ăn những món trái cây nha rất là ngon chút xíu nữa Thư đổ thêm sữa cho nghe à. và đường nữa là ok à. một ly bơ rất là hấp dẫn đầy hấp dẫn luôn nha wow thật là tuyệt à quá hấp dẫn luôn à, Thư đây để ra đây Thư bán oh, Thư sẽ sắp sữa nha Một gói sữa cô sẽ đổ vô đó ừ. ừ. Thư để đây ừ. Đổ nha ừ, Đổ nhẹ vô ít thôi, miếng nữa Rồi được rồi, lấy lên Ừ, trà ơi hấp dẫn quá Rồi, Thư sẽ lấy hũ đường nha Mở ra sẽ là lấy cái muỗng để đó tôi lại lấy cái muỗng và tôi sẽ múc cái vô được à. rất là hấp dẫn quá mọi người ơi ừ, sẽ để sát lại đúng rồi đổ vô rất là ngon quá đi thôi tôi đổ 2 đến 3 muỗng nó có ngọt được ba ừ, ừ. ba muỗng ừ. thôi là đủ à rồi thêm miếng nữa ít thôi rồi nên muốn lại bỏ lại đẳng ok quá cái nhà em cơ đầy đủ chất dinh dưỡng nha rồi cứ gài nắp lại ừ, rất là ngon cả nhà hấp dẫn cái quậy đều lắm nha nó ừ. phải ta nó phải rồi mạnh xuống dưới cho nó lên nhẹ nhẹ đúng rồi móc cái dưới lên nước dưới cho nó tan nó ngon wow ngon. rất là tuyệt nhiều dưới dưới cho nó lên uhm, rất là ngon cái nhà hấp dẫn quá vậy dưới đảo dưới lên đúng rồi rất là tiền mình phải làm như vậy cho cho nó khỏi ừ. nó khỏi cứng ô tên tèn tên thư đã trở lại rồi nha xin chào và mời cả nhà ăn thư mời cả nhà bưng hai ly mời cả nhà nha à, cả nhà thưởng thức nha ly uh, bơ sinh tố bơ và sữa ừ. à, đường rất là ngon của cái quà của đồng bào người tây nguyên cũng như người bắc người trung ủng hộ covid nha ừ. Covid 19 cho khu vực miền Nam và miền Tây Nam Bộ. Trong đó có gia đình của Thư nha. Ừ. Cảm ơn Thư đang ở Bình Dương. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm và ủng hộ, chia sẻ, sạc like xuống bên dưới nha. Ừ. Xin mời cả nhà, Thư Múc lên mời cả nhà nha. Ừ, mời cả nhà. Rồi, rất là tuyệt. U, rất là ngon. Ừ. Rồi, ngon không cảm nhận ngon không rất là ngon đúng không ừ rồi xin mời cả nhà thêm múc lên mời cả nhà mấy nữa nha rồi về video clip của đây đến đây đã tạm dừng nha ừ. thư ở nhà chưa đi học được trong mùa covid rất là khó khăn chắc phải ừ. học online trong vùng tâm dịch nha cả nhà ừ. và dạ, nhà ủng hộ chia sẻ và sạc like xuống bên dưới và đăng ký cho thư một lượt nha à. rồi bye bye sẽ hẹn gặp lại bye.